khi mà gia đình báo tin cháu Hờ A Giàng đã mất từ đêm hôm qua rồi Thực sự là mình nghe tin này rất là sốc và hôm nay thì Giang lên đây thì cùng à, với à, em trai bản để vào à, chia buồn cùng gia đình cũng như là thông báo với quý vị tất cả mọi người biết về tình hình của cháu Hờ A Giàng đây. Bây giờ thì uh, mấy anh em mình sẽ vào trong này để chia buồn cùng gia đình nhé đây là bà con à, sáng nay đến khá là đông để giúp đỡ gia đình ấy. Thì thật sự là nghe cái tin này thì mình cũng rất là đột xuất cảm thấy là tin sốc đối với bản thân Giang đi đi đi đi Chào à, các bác nhá các anh nhá Nay à, nghe tin à, đột xuất gia đình có chuyện thì em lên đây là chia vâng, buồn cùng vâng. gia đình với vâng. các anh các bác ở trên này. Dạ vâng. Ờ, đây cũng là bạn của em hết thôi. Ờ, vâng. Cháu cũng là Lộ. Vâng. Thế là cháu mất từ khi nào? Từ hôm qua. tối. hôm ờ. qua. À, lúc lúc mấy giờ? 7 giờ chiều tối. À 7 giờ tối à? Dạ. Ồ. Rất là thương cháu à, các nhà hảo tâm là rất là giúp đỡ rất nhiều đưa đi khám điều trị nhưng mà à, bác sĩ cái mạnh nó rất là nặng à quay về hôm qua nữa à, rất là cảm ơn cho ừ. à, tất cả các nhà hảo tâm là giúp đỡ rất nhiều ừ. trước khi đi Hà Nội nghe tin này em cũng cảm thấy rất là sốc và buồn cho cháu với lại tất cả mọi người gia đình đấy để trước em cũng giúp gia đình các nhà hảo tâm giúp mong muốn là cháu ấy nhưng mà không thể được đây là, khi mình cũng à, đây là, là, là vâng. cháu à vâng vâng đó đợt trước là giúp cùng à, anh à, sùng là anh ấy giới thiệu là dạ. hoàn cảnh của cháu ở Ba Giàng đến khi cháu đưa về rồi là dạ. bác như này này sáng nay thì uh, mới nghe tin là bố cháu điện dạ. nên là cháu mới lên ngay đến cùng anh em vâng. thì ờ, có cháu giúp đỡ thì ờ, đưa cả bố bố con đi ờ, có một thời gian rất dài vâng. làm được tất cả các cháu vâng. xã hội các nhà tôi tâm giúp đỡ vâng. tình thế rồi nhưng mà bây giờ không chết được số cháu đang ở trong nhà đúng không? À, cháu vào thắp nén nhang mà gửi à, một chút tới để chia buồn gia đình. Bác dẫn cháu vào được không? Đi, đi vào Anh em đi. đi vào trong này gửi cho gia đình. À, à anh Sùng uh, trưởng thôn dẫn dẫn em vào trong ấy. Vâng. Chào nhá. Chào mọi người nha, chào các bác nhá. Ồ, oh, em à, có chia buồn với gia đình nhá. Ờ, thôi cố gắng. Anh nghe, nghe cũng đột xuất mà, rất là sốc. Không biết nói gì hơn. Cố gắng. Cho anh vào khăn, khăn chập gặp cháu một chút. Hai cháu nhỏ. Thế là hôm qua, hôm qua là là mấy giờ ấy? Chào các bác nhé à đó trong này hơi tối một chút chào các bác nha cô nha chào anh nha à đây à, à. Đây là cháu đang đang nằm ở đâu anh à đây rồi đây là cháu đang nằm ở đây Yeah.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 dàn thành ra là hơi ồn một chút thì mình không nói được ấy mong quý vị là à, cháu đã đi rồi đang ở đây để chia buồn gia đình em cũng chia buồn chia buồn với mọi người trong quá trình đấy thì à, làm việc một chút nữa mình sẽ trò chuyện với người sau nhé theo lý của mình đúng không? Mặc sao đâu, sao mình cứ làm. Con trai con gái đều như này hết à hay như thế nào? Như này hết. À, như này hết đều. Anh đến đây cũng chia buồn với tất cả mọi người gia đình cháu ấy. Sự là rất là sốc. Bác đến rất là đông luôn đấy. là ai cũng thương cháu. Mà. 원래 là thường không còn nước mắt Đây là mọi người là chuẩn bị mai là ấy đi uh, cho cháu rồi đúng không? Đấy đúng rồi. Cái này mình gọi là áo hay là như thế nào? Cái này gọi là bạc À, cái gì ạ? Gọi là bạt thôi. À đấy à? Dãy dạ, À giấy bạc. À giấy bạc tiền để ờ, tiền. cháu để, để... đây là tượng trưng ờ, của người đồng bào mông mất trên này thì à, ờ, với gia đình nói đang hỏi thăm ấy chia buồn gia đình thì sáng mai 7 8 giờ thì gia đình mới ờ, đưa cháu đi chôn cất được chiều nay là đợi anh em bạn bè người thân gia đình ấy thân quyến trong gia đình để đến phúng viếng cháu rồi chia buồn cùng cháu thật sự là Giang cũng không mong muốn cái, cái điều này xảy ra khi mà Giang vào nhìn cháu mà là cháu lần cuối mình rất là buồn và mình không nào mình tả được thật sự là Giang rất là hiểu cảm giác của một người mà khi có người thân trong gia đình mình ấy mất thì mình nói bản thân Giang nữa cũng suy nghĩ rất là nhiều với là hôm nay lên với anh em ờ, lên chia buồn với gia đình và mình cũng thông báo với quý vị và tất cả mọi người biết cháu Giàng hiện tại mất rồi còn nữa để, chia sẻ với à, quý vị như mọi người nắm rõ cái phong tục của bà con ở trên này nên ra làm sao đám tang tại trên này là mùa vậy nên là đám tang người ta rất ít ở lâu người ta đến là một hai ấy người ta phải về ngay tối hôm qua là ấy à đấy nhỉ tối hôm qua cái bác đây là bác của cháu Giang Giang trước là mọi người cũng rất là thương cháu lúc em cũng giật mình các sáng nay thì là lúc từ bên Trùng Đô em đang làm đường bên kia cho bà con ấy thì nghe tin là bố cháu điện thì em mới giật mình là cháu mất rồi từ tối hôm qua mà thôi để sáng nay em lên uh, xem nhìn mặt cháu lần cuối muốn là uh, khoảng mai là 6 mấy giờ mới đưa nhỉ anh nhỉ mai các chiều mai chiều ờ, à, chiều mai thế sáng mai thì có thủ tục gì nữa không à, thế tối nay thì có thủ tục gì ờ, rất là như thế nào không nếu mà trên mình mà trẻ con thì mình không làm nhiều thủ tục lắm nhưng người à. lớn thì à. Ờ, nhiều thủ tục trẻ con mình cũng làm được nhưng mà không làm thì cũng mình làm bắt của chủ đi, à, mình làm giả nên làm làm lớn lớn thì à, lớn à, nó có con cái có vợ có chồng thì họ sẽ là nhiều lý hơn à đấy là cũng cũng là vâng. mình chỉ, các cháu nhỏ thì sẽ ít hơn à, ừ. tôi mong là người thân gia đình bạn bè anh em hàng xóm cố gắng động viên hai vợ chồng để vượt qua cái nỗi đau này thì ờ, Giang cũng ờ, chắc mình về một chút nữa mình có việc ấy sáng mai là em sẽ lên cùng một người để tiến đưa cháu vâng vâng vâng là vừa là nó là không gây khó khăn cho tất cả ờ, gia đình với cả khách à, thế thì như thế nó sẽ tốt cho đồng bào mình hai là như vậy thì bản thân anh có thể tuyên truyền cho bà con mình giảm bớt cái thủ tục đi. Đúng là theo phong tục Mông ấy à. thì ngày mai không được đưa đi. À thế à? Ngày mai là ngày trắng. À ngày trắng. Ngày trắng nó có ý nghĩa như nào? Trắng chứ. Ngày trắng. À ngày trắng này. Nhưng mà hoặc là trắng là ngày của người sống nhưng mà à. bây giờ là à. không bây giờ là không như thế đó. À. Tức là nó kể cả uh, ờ, nghề trắng ngày lễ là đến giờ là phải đưa đi ừ. thì đảm bảo cái nhất là bây giờ có covid ấy, cái vâng. thứ hai là um, không tốn kiến cho gia đình vâng ban chỉ đạo đảm bảo cho à, giữ rừng sạch sẽ cho tất cả cộng đồng vâng, đúng. nhưng mà chỉ lo là nó thối này rồi là út rồi mù nó mới bị sinh rất nhiều nên là bây giờ là cắt hết vâng. như mà đồng bào mình ở đây thì ờ, phong tục ở trên Hà Giang nơi khác thường thường hay bón cơm cho người mất đã khuất ấy. ở đây mình có à, bó cơ là người ta không bó cơ cho người à. người ta chỉ làm lý ừ, người ta có một cái ừ, cái cái cái um, quả bí là người ta cắt à. ra xong là người ta chỉ làm lý ở bên cạnh thôi vâng vâng vâng à. tượng trưng tượng trưng tức là gọi là ừ. có thôi vâng. đấy tượng trưng thôi vâng. từ, từ ngày xưa rồi cái tượng trưng à. thôi bình thường là ngày trước mà cái cái gọi là hủ tục đi nhỉ thì ngày xưa thì người ờ, đồng bào trên mình mất thì để còn tầm mấy ngày hả à, chú ngày xưa là người ta để trong khổ 7 ờ, ngày đến 9 ngày ừ. ngày xưa 7 ngày đến 9 ngày cơ à? mà tôi là thợ ờ, thổ khen là tôi chứng kiến là tôi đi thổ là đúng hay đáng là có một đám là 7 ngày một đám là đúng 9 ngày luôn ừ. thế thì người chắc là giang mình thổ khe xong là giang lỏng hết là họ cho thì cho mình mang về bố mẹ anh vậy có ăn thịt xong là mình, da ừ. của mình vững lát à thế à mà bây giờ thì cắt hết rồi bây giờ thì vâng, chỉ à, một ngày một đêm thôi vâng. nó sẽ văn minh à, ngày xưa là để như thế con cái phải bán ruộng để đi à, đổ trâu đổ bò gây mổ à. thế cuối cùng là bố mẹ mất xong là, là con cái thì mất ruộng mất nương rồi rất khổ nhưng mà bây giờ thì cứu độ rồi bây giờ bây giờ cái rồi ừ. có thì mổ cũng có thì thôi thì cả bố mẹ để có thì mổ cũng có thì thôi ngày xưa là bắt buộc là phải có trâu mổ bắt buộc là phải mổ phải mổ ừ. nhưng bây giờ không như thế thì để cho con cháu hưởng mất thì mất rồi còn con cháu còn, còn lệ đến còn ăn uống rồi còn sống lâu dài thì không không để như thế đúng rồi như bác mà người cao tuổi và đã có cái kinh nghiệm rồi như thế này là truyền bá cho bà con rồi biết đến kinh như thế này nó không tốt cái điều gì tốt ấy, nên giữ lại nhưng phong tục tập quán thì mình vẫn phải giữ lại cái điều đó là của mỗi dân tộc cái hủ tục nào mà nó quá lạc hậu mình bỏ đi như như như anh chia sẻ ấy, là không nên để lâu nó cũng vừa tốn kém gia đình thế rất là hợp lý từ khi mà chú uh, được khoảng độ uh, 20 tuổi trở lên ấy, à. thì uh, chú lại cãi các cụ à đấy à. Vâng. và ừ. các cụ ừ, cũng rất may mắn là mình à, thông minh một tí thì các cụ không cãi nổi ừ. nhưng mà thì cái cái lý đó là cái lý cái, cái thời pháp đúng rồi thời pháp mà bây giờ là đảng ờ, nhà nước ta không dùng như thế đấy. là ai có thì dùng cái đấy ngày xưa là nếu mà ờ, chỉ cái là cái của chúng mất đấy là chú là, là là anh trai hay là em trai là là bên ngoại bác ông phải mổ con cho phải một con cho đấy cũng, cũng mổ thì không được nếu mà không có cho thì phải bán phải bán ruộng bán đường để cho một, một có một con cho một cho em gái hơn chị của mình như thế ừ. số là mình à, chú có thực hỏi rồi em hơi được một chút thôi thì ờ, lúc đó thì mình chú ờ, cũng thì với ờ, chú sau về sau thì chú là rất may mắn là chú làm trưởng thôn từ lúc 16 tuổi à thế à chú trẻ vâng. nhỉ vâng. à đợt trước là trưởng thôn mình là là là là, là à, làm trưởng thôn đấy lúc 16 à, tuổi chứ là à, được học hành biết thì đi ba trăm sau nhiều ấy biết là lúc đó thì quay về là không nghe các cụ nữa vâng. cứ giảm mình làm cao lên một phát là không được nhưng mà cứ giảm giảm giảm giảm thì các cụ mới nhìn thấy dần ừ, các cụ như thế là như thế là rất là lợi Đúng rồi. thì các cụ nghe rồi nghe rồi bây giờ lại cháu hết <laughs> đấy cũng có phải có người đi trước như thế này à. tuyên truyền thì bà con mới hiểu à. với lại là như thế nó sẽ giảm và cũng đúng như anh nói là chi phí rồi nó tốn kém này người mất cũng đã mất rồi à. đấy nỗi đau cũng đã đau rồi thì mình mình ờ, ờ, những cái ờ, kiểu phong tục chính là vẫn phải làm đúng cái à, đấy là mình có lý thì đấy cái nguồn gốc cái xuất xứ tức là à, gọi là cái tổ tiên là mình phải giữ vâng đúng rồi bản sắc này. bản sắc mà đúng rồi bản sắc tức là mình chỉ giữ làm lý cho nó vâng. đủ thủ tục thôi vâng, vâng, mà cái cầu kỳ như ngày xưa là bây giờ cắt hết đi rồi vâng. cắt cắt thổi quả độ 70 phần trăm đi rồi như thế ấy. ví dụ là mình mổ một con chó như thế thì trông thế thôi mà tính về kinh tế là nó phải bốn năm mươi triệu đấy đấy hôm nay lên đây thì ờ, Giang cũng ờ, muốn chia sẻ tới ờ, À, quý vị cũng là tất cả mọi người biết về tình hình của cháu Giang là cháu đã mất à, từ đêm qua lúc 7 giờ tối rồi và những cái thủ tục của người đồng bào Hơ Mông ở trên này thì hiện tại đang mùa Covid ấy thì có anh à, bí thư xã à, chủ tịch xã lên đây để à, động viên bà con rồi lại là cái à, chương trình mà hiện tại đang Covid này thì à, cái thủ tục này mọi người chỉ để được 24 tiếng thôi là ngày mai là cháu 8 giờ À, đưa cất rồi ở những cái hình ảnh này thì uh, quý vị cũng tất cả mọi người biết đây là những cái áo quan là mình nói là áo của cháu sau này mọi người đến đấy là sẽ đốt để đưa cháu đi ở phía bên trong kia thì, thì uh, những người thầy cúng này đấy để uh, thổi kèn để tiến đưa cháu uh, về uh, nơi ăn nghỉ hai là đợi những anh em họ hàng cô bác thân thiết ở bên gia đình nhà cháu Hờ A Giang là đến để chia sẻ với ờ, tất cả mọi người chia buồn này này chia sẻ đồng cảm với gia đình mình phải đợi thì bà con cũng làm cơm là làm canh để tiếp đãi ờ, mọi người ăn uống ở đâu cũng vậy thôi phong tục thì ờ, quý vị cũng biết rồi người kinh hay ở giang cũng vậy thôi Đấy. còn phía bên này là cạnh của nhà cháu ở giang rồi vào trong này mình sẽ cho mọi người xem là cái bà con thổi kèn thế này nhé để khi mà có người mất ấy Thế thì à, các bà, các bác là đến chia buồn của cháu là người phải nhìn mặt cháu lần cuối Hiện tại khu vực phía bên này là khu vực phía đằng sau nhà cháu Giàng Đấy là các chị em phụ nữ này thì uh, à, một người một chân một tay đến giúp để uh, làm cơm này Đấy, anh em đến để uh, chia buồn cùng gia đình ấy làm cơm làm nước ở khu vực bên này bên này thì uh, nhà vệ sinh với lại là khu mà nhà cháu nuôi trâu nuôi bò bên này thì uh, bà con đa số là mổ lợn thôi món này món gì đấy các anh nấu gì bà con nấu gì đây à, nước à đây là cơm nước uống là cơm này đây là chắc là thức ăn đúng không đây là thức ăn à, sáng nay là mổ lợn hay là mổ ấy? à mổ lợn vâng. mai chắc là mới mổ bò đúng không để vâng, à, mai mổ bò mổ bò là để à, đến đưa cháu là ấy mình chôn cất luôn vâng ừ. nói chung là mỗi người một chân một tay một việc thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiệt tình đến giúp dạ, dân bản trên này ấy thực sự là khi mà nghe tin này thì giang rất là sốc và mình cảm thấy rất là buồn ờ, không biết làm thế nào được cũng muốn là cháu chữa khỏi nhưng mà số phận của cháu không được đấy ai cũng vậy thôi trong gia đình cháu rất là buồn các bác đến mà khi giang đến đây thì thấy mẹ cháu khóc như thế này thế kia rồi là mình cảm thấy là đau lòng rồi mình cũng ngồi ờ, tâm sự với gia đình ờ, chia sẻ để ờ, động viên tất cả mọi người đây là bà con đoàn kết cố gắng và nhất là trong cái mùa dịch covid này thì là mình làm cái thủ tục nó nhanh trong vòng 24 tiếng thôi cả đảng ủy xã cũng lên đây rồi đấy cũng là anh em nhà cháu nữa có một bên gọi là dòng họ ấy bên gọi là cùng họ đó thì ngày mai 7 8 giờ thì cháu mới đưa cơ gia đình mới đưa cháu đi chôn cất được thì hôm nay Giang đây chỉ à, chia sẻ với à, quý vị cũng như là tất cả mọi người biết về tình hình của cháu Giang và số phong tục của người đồng bào Hơ Mông trên này thì cũng đã cải biến rất là nhiều Giang thấy là mọi người cũng rất là văn minh và Giang thấy là cái sự thay đổi đó rất là tốt cho bà con ở trên này nó đỡ tốn kém rồi là thời gian ấy chắc là video ngày hôm nay Giang cũng à, xin phép được kết thúc ở đây thôi thì, có gì ngày mai Giang sẽ lên uh, ờ, tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng thì, uh, mong uh, quý vị và tất cả các bạn uh, hãy cho cháu một cái uh, niệm một cái tiễn biệt để cháu về nơi an nghỉ cuối cùng được uh, tốt đẹp hơn uh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng như tất cả mọi người ở những video sau nhé